nay mình cũng muốn là chia sẻ với cả nhà về cái chuyện cái cái hôm mà mà cốt á thì thật sự là từ hôm đó đến giờ thì ờ, mặc dù là kết quả nó nó chưa có điều kiện để để được gần nhau nhưng mà à, mình rất là hy vọng là vợ chồng mình mặc dù là hơn hai chục năm xa cách nhưng mà mình cảm thấy là có một cái sự tiến triển rất là tốt vì là giờ hàng ngày anh cứ đến nhà mình ăn cơm mình mình thuê nhà mình ờ, trông mẹ trông mẹ đẻ mình Đấy, trước đây là khi mẹ ốm thì về mình ờ, ở làm viện về thì uh, đưa cụ về nhà mình thì anh rất là khó chịu anh không muốn là đưa bà về nhà mình đó thế là cũng mình cũng tự ái mà thôi nếu mà anh cảm thấy là không muốn thì để em thuê nhà thì bảo cô đi mà thuê đi nhưng đến bây giờ thì anh mới hiểu rằng là vợ mình đúng là cũng không không ai như vợ mình à, vì mặc dù là cái nhà đó là tay mình làm lên mà con thì mình tự nuôi lấy ba đứa mà đến lúc mà mình đưa mẹ mình về nhà mà anh không đồng ý thì mình đã ra ngoài mình thuê gần hai năm nay rồi hiện giờ vẫn đang thuê đang trông mẹ đến lúc này thì con trai mình mới đẻ được đứa thứ hai mình đấy um, cũng không thể là về chăm con được mà chúng nó đi làm thì anh cũng không trông được để đến bây giờ con phải đưa ra nhà mình để mình trông cả ngày đến trưa thì bây giờ là ngày nào chưa nào anh cũng ra ăn cơm từ hôm giờ chưa nào cũng ra ăn cơm để hỗ trợ cho vợ đấy là cái điều mình cảm thấy rất là tuyệt vời thứ hai là chưa bao giờ mà nhìn vào mắt vợ để ừ. nói chuyện đến bây giờ thì hoàn toàn lúc nào cũng nhìn vào mắt vợ lúc buổi trưa lại gọi châm ơi mỗi lần gọi châm ơi để mở cửa bởi vì vào vào cái nhà của mình ở bây giờ thì là nhà chung cư mini mà bắt buộc là mình phải có vân tay anh không tự mở được nên mình cảm thấy mỗi lần gọi châm ơi mình cảm thấy rất là, là, là ừ, cái tình cảm của mình nó lại cảm thấy nó dâng trào hơn cảm thấy có một cái gì nó rất là gần gũi rất là thích mà từ xưa nay mình ước mơ bao nhiêu bao nhiêu năm nay mặc dù mình là người bỏ nhưng mà mình luôn luôn mong ước rằng là vợ chồng sẽ về với nhau mặc dù là hơn hai chục năm nhưng mà cái mình vẫn cảm thấy là mình còn yêu yêu yêu chồng và anh ấy chắc chắn trước đây là vì lý do là anh lái xe mà anh hết cô đọ cô kia mà mình tự bỏ tự coi là giải thoát cho anh nhưng đến bây giờ thì chắc chắn là anh cũng nghĩ rằng không ai bằng vợ mình cho nên là cảm giác là anh vẫn còn còn yêu mình <laughs> mặc dù bây giờ mình gần 60 rồi nhưng mà mình vẫn giờ mong muốn rằng là vợ chồng sẽ về với nhau sẽ có một cái hạnh phúc còn hơn thời thanh niên nữa nhất là lại có cái, à, cái lượng cái năng lượng lượng tử của limit nên tất cả cái mình vẫn tin tưởng rằng là vợ chồng sau này sẽ có một cái thành quả rất là tốt mà sau cái buổi cốt ấy thì mình mình có cảm nhận rằng là vợ chồng có phải là gần nhau hơn mà vừa rồi là cũng có chụp cái hình từ cái hồi cưới với nhau thì lại cưới về cái thời gian đó rất là là khó khăn cho nên chỉ tổ chức ở công công ty thôi chứ không được mặc áo cưới đến vừa rồi chắc là một ngày nào đó mình sẽ gửi cái ảnh lên trên nhóm cho nhìn thấy lần đầu tiên mình mặc váy cô dâu và ngồi cạnh xong là khoác tay anh ấy mình thì cảm rất rất hạnh phúc nhưng mà anh có vẻ chưa đón nhận lắm nhưng mà cái nét mặt có cái thì có vẻ là rất là hài lòng đấy đấy là cái điều tuyệt vời mà mình ước mơ từ xưa đến nay đến bây giờ có những cái có cái buổi cốt đấy thì mình thấy thấy là nó thân thiện hơn đấy còn kết quả thì chưa có điều kiện gần nhau <laughs> được cho nên là <laughs> mình mình vẫn cứ hy vọng rất là à, thank you I love you thầy và uh, Ngọc Bích và cả nhà